Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Chính ấn xuất hiện giúp cho công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay có phần dễ thở hơn trước đó. Nhiều cơ hội hợp tác được mở ra, nhưng đồng thời con giáp này sẽ trở nên bận rộn hơn và phải luôn tập trung để nhìn ra những nguy cơ tiềm ẩn. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh gần đây lúc thăng lúc trầm bất định, tuổi Tý có thể nhận được kết quả như ý muốn nhưng lại không thể kiểm soát hết những điều có thể xảy đến trong tương lai. Nếu cần, đừng ngần ngại xin tư vấn hoặc lắng nghe kinh nghiệm từ người đi trước, họ sẽ đưa ra những lời khuyên đáng giá ngày ngũ hành thủy sinh mộc nên vận trình tình duyên khá vượng sắc, các mối quan hệ tình cảm của con giáp này vẫn đang rất hài hòa. Bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình mỗi khi gặp khó khăn bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc.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 Con giáp này dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp hoặc có người chỉ đường dẫn lối cho tuyệt sửu để tránh được những sai sót. Song trong công việc, bản mệnh vẫn nên chọn lĩnh vực mà mình hiểu rõ nhất và có khả năng nhất vì đó mới là việc làm hứng thú và không bị áp lực. Mối quan hệ giữa con giáp này và đực kia không mấy hài hòa vì chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Chiến tranh lạnh kéo dài khiến đôi bên cảm thấy mệt mỏi nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước. Nếu không muốn tình cảm giãn nứt khó cứu vãn nổi, hai người nên có một cuộc trò chuyện thẳng thắn để chấm dứt tình trạng này. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Tuổi dần tỷ kiên nhập cục báo hiệu hôm nay không phải là một ngày may mắn với người tuổi dần. Cảm xúc cổn ngang khiến con giáp này có xu hướng trở nên cứng nhắc và ngang bướng, khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình. Đó là lý do bản mệnh dễ gây ra nhiều mâu thuẫn và bất đồng với đồng nghiệp. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công việc cũng như khả năng thăng tiến trong tương lai. Lời khuyên cho tuổi dần là hãy học cách xử sự khéo léo và lắng nghe nhiều hơn để không tạo ấn tượng xấu cho mắt mọi người. Trong ngày mộc khí vượng gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của con giáp này, bản mệnh chớ nên chủ quan vì dù là dấu hiệu nhỏ thôi nhưng đó là lúc chúng ta nên quan tâm tới cơ thể của mình. Nếu cần thì hãy đi thăm khám càng sớm càng tốt chứ đừng để tình trạng trở nặng mới lo lắng nhé. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão dưới sự che chở của cục diện tam hội, người tuổi mão gặp nhiều may mắn khi được quý nhân dìu dắt qua mọi khó khăn, đặc biệt là trong vận trình tình cảm. Đào hoa nở rộ, người độc thân dễ lọt vào mắt xanh của người mình thầm mến từ lâu, mọi việc cứ thế phát triển thuận lợi. Con giáp này đã có đôi có cặp, tình cảm ngày càng thêm gắn kết, những mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó mau chóng được hóa giải, mối quan hệ được nâng cấp, tình cảm thăng hoa, đôi lứa bên nhau không rời, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tuổi mão tận hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên người ấy.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 Dần thìn tương hội giúp cho người tuổi thìn có thể cải thiện được các mối quan hệ xã giao của mình thêm phần tốt đẹp, sự nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm của con giáp này và đặc biệt là năng lực cá nhân xuất chúng là tiền đề để xây dựng niềm tin với đồng nghiệp, đối tác. Ngày này, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng ngày càng đi lên nhờ vào việc tuổi thìn luôn dành thời gian cũng như công sức để vun vén cho tình yêu của mình dù bận rộn đến đâu. Có thể nói rất nhiều người đang ghen tị với chuyện tình cảm của con giáp này và người ấy đó lại thêm thiên tài độ mệnh, bản mệnh có thể đón tin báo tốt lành về tiền bạc. Đây không phải là nguồn thu từ công việc chính mà do đầu tư bên ngoài, làm thêm việc khác hoặc được thừa hưởng từ người khác mà có. Song đừng quá tham công tức việc mà khiến thân thể mệt mỏi, hãy biết lựa sức mình để cân đối thời gian. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Dân tị tương hại là nguyên nhân gây ra thị phi công sở cho người tuổi này, con giáp này cần phải sẵn sàng đối mặt với những lời đàm tiếu, dèm pha từ người xung quanh. Đó là những điều đồn đại vô căn cứ nên khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng khó chịu và ức chế. Tuy vậy, nếu bản mệnh gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng sẽ khiến tuổi tỵ gây thù chuốc oán với mọi người và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và hành động có kiểm soát hơn để tránh những chuyện thị phi, rắc rối không đáng có.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 có tam hợp phù trợ, tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái cho mọi việc. Dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu, có giáp này đều sẵn sàng bắt tay và thực hiện. Không những thế, bản mệnh luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Hôm nay, vận may về tài lộc đang mỉm cười với con giáp này. Người tuổi ngọ may mắn được quý nhân giúp sức, công việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, đối tác là người đáng tin cậy và làm ăn sòng phẳng nên tiền bạc kiếm được chẳng phải lo phiền, chi tiêu cũng thoải mái hơn trước. Song thương quan xuất hiện là lời nhắc nhở bản mệnh nên chú ý kiểm soát tình cảm của mình. Việc vượt quá giới hạn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. Thế nên con giáp này cần phải học cách kiểm soát chính những cảm xúc của mình thay vì để chúng khiến bản thân có những hành động bốc đồng, vội vã. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Chính tài chính là cát thần trong hôm nay cho tuổi mùi, con giáp này có cơ hội kiếm thêm thu nhập, tích góp được một khoản tiền kha khá cho những dự định ấp ủ đã lâu. Thứ bản mệnh cần bây giờ là thời cơ chín mùi để có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch đó. Ngũ hành mộc khắc thổ cho thấy sức khỏe của con giáp này đang dần xuống dốc, có lẽ áp lực công việc và cả cuộc sống cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai khiến tuổi mùi luôn cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Những lúc rảnh rỗi bản mệnh nên sắp xếp thời gian tập thể thao, thường xuyên rèn luyện sẽ giúp tăng sức đề kháng cho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 Tuổi dậu đang có tín hiệu được thăng quan, tiến chức, nhận thêm lương thưởng trong ngày chính quan độ mệnh như hôm nay. Đó là thành quả xứng đáng khi con giáp này đã nỗ lực làm việc đến nơi đến chốn, có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong thời gian qua. Với những biểu hiện xuất sắc đó, bản mệnh được cấp trên cũng như đồng nghiệp đánh giá cao về khả năng chuyên môn cũng như khả năng xã giao, giành được nhiều tình cảm cũng như những người xung quanh. Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi dậu nhờ thế mà thêm phần tốt đẹp, Tuy nhiên, ngũ hành mộc kim xung khắc khiến đường tình duyên của con giáp này có phần ảm đạm, đôi lứa bên nhau lâu ngày, tình cảm dần trở nên pha nhạt khi mọi thứ biến thành thói quen. Sự quan tâm và yêu thương không được sâu sắc dễ khiến cho một trong hai người say lòng vì mối quan hệ ngoài luồng. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tam hợp xuất hiện giúp tuổi tuất được thở phào nhẹ nhõm khi những mong muốn của mình trong chuyện tình cảm rất dễ trở thành hiện thực. Vận đào hoa vượng phát mang đến cho người độc thân cơ hội phát triển mối quan hệ tình cảm với người đang tìm hiểu, nhưng hãy cân nhắc thật kỹ để không hối hận về sự lựa chọn của mình nhé. Đối với những người đã lập gia đình thì có thể đón nhiều hỉ khí, tin vui bầu bí, hãy chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ thú vị. Bên cạnh đó, nhờ có sự trợ lực của thiên tài, người tuổi tuất còn gặp may mắn về chuyện tiền bạc. Của cải mỗi lúc một nhiều lên khiến con giáp này vui vẻ, lạc quan, phấn chấn hẳn lên. Thế nhưng bản mệnh nên có kế hoạch rõ ràng, khoản nào để tiết kiệm, khoản nào để đầu tư, cần chú ý tiêu xài hợp lý, đừng vì vài phút sĩ diện hão mà vung tiền quá chán. Kiếm tiền đâu phải việc dễ dàng gì đâu. Tiền bạc mà con giáp này làm ra chính là bằng mồ hôi, công sức, vì thế hãy sáng suốt cho mọi quyết định nhé. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Tuổi hợi may mắn được lục hợp trợ mệnh nên không có điều gì phải lo lắng hay bận tâm. Quan hệ xã giao tốt đẹp giúp ích khá nhiều cho công việc của con giáp này. Lại thêm tính hòa đồng vui vẻ lạc quan yêu đời, truyền cảm hứng sống cho những người xung quanh. Cũng chính vì lẽ đó mà bản mệnh được nhiều người yêu mến và giúp đỡ, dành cho những tình cảm thân thiết. Mỗi khi gặp khó khăn, người tuổi hợi lại tìm được người cùng chia sẻ với mình, thậm chí còn được quý nhân nâng đỡ, tương trợ, vượt qua những tình huống bế tắc, không biết phải làm gì. Thiên ấn ở bên chỉ lối dẫn đường, thử thách phía trước không còn là điều gì quá khó khăn với con giáp này. Vận trình công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi, bản mệnh chủ động thay đổi hướng tiếp cận vấn đề, tìm tòi phương pháp khác nên thành quả ngọt ngào là điều mà tuổi hợi xứng đáng nhận được. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,